hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em mẫu đồ mới nhất trong cái năm 2020 cái bệ này anh em có thể sử dụng để anh em chôn với khoảng cách rất là dày dưới nền gạch nền nhà nền đất hay nền bê tông anh em có thể đổ bê tông hay là ngâm nước cái bệ này vẫn có thể chơi ok bình thường bảo hành luôn cho anh em nhé và đi chơi thì em sẽ sử dụng là bộ quân vị không tăng của tôi vào trong cuộc chơi thì trước tiên là tôi sẽ thử cho anh em qua vài ba tiếng bạc để anh em biết được cái cách chơi nguyên lý chơi của nó có chuẩn xác hay không và cái độ ờ, hiệu quả an toàn nó đạt được bao nhiêu phần trăm đến cho tất cả các bạn và đầu tiên là tôi sẽ bật máy lên và tôi sẽ chỉnh đúng à, cái ờ, độ dày của nó trong vòng tầm 10 đến 15 phân vì khi anh em đi chơi anh em chôn à, sâu nhất cũng chỉ là tầm 30 40 50 phân thôi còn anh em nào à, mà muốn chôn nông thì chôn ít cát xong rồi đặt viên gạch lên là được đây tôi sẽ có một cái viên gạch đặt lên cái bệ này cho anh em Đấy, xem khi tôi đặt lên bệ và tôi sóc bắt buộc là tôi phải để bát của tôi vào đúng cái vòng Đấy, của cái bệ thì nó sẽ báo dung của tôi là lẻ dung một sấp hai là không dung và tứ tử là dung hai nó sẽ báo dung trực tiếp là trên chiếc điện thoại 1250 Đấy, cấu tạo trực tiếp trên dung rất là nhỏ nhẹ chỉ mình anh em nghe và nhận thôi và đi chơi thì anh em lên là đúc vào trong người và ở cái video này thì anh em đây, tôi sẽ bật máy lên và tôi sóc trực tiếp xanh chín bát đĩa là bát đĩa xanh chín và tôi sẽ đoán cho anh em đấy, xem là trúng được bao nhiêu tiếng khi trong những tiếng tôi sóc đầu tiên là bật bằng máy này. E. tiếp theo là tôi sẽ bật đấy, công tắc của đấy, bộ mạch chủ xử lý về bộ môn đồ chơi này thì, à, cái đồ này thì đảm bảo với anh em rằng là khi anh em chơi ấy, nó sẽ chống được đó chính là cái dung vạn năng cái dung vạn năng này nó sẽ dùng để bắt tất cả những cái đồ bịp nhưng mà đối với cái đồ này thì nó không có cái hiệu quả gì anh em nhé không thể sử dụng để bắt được cái đồ này bởi vì chúng tôi đã cấu tạo lên một cái bo mạch riêng hoàn chỉnh của nó sẽ không bất kể một cái đồ bịp nào có thể bắt được cái đầu dung của cái đồ này Đấy, chỉ riêng một bộ sản phẩm của nó là một bệ và một máy điện thoại là đấy, nó đi cùng kèm với nhau thôi Và bây giờ tôi sẽ bật cái à, máy bắt ấy, à, bịp này bắt bịp và bắt được cái đồ bịp để cho anh em có thể biết được nếu mà nó rung theo cái máy của tôi có nghĩa là nó bắt được còn không rung theo là không bắt được em nhé anh đã nhìn cái máy rung và tôi khẳng định 100% là nó sẽ không bắt được anh em nhé tôi sóc này máy báo không rung, tôi đánh sắp đôi mở mắt sắp đôi anh em nhé khi anh em kéo vào về lẻ xuống nó rung và kéo ra sẽ dùng hồi một nhịp không rung vẫn đánh sắp đôi vẫn là sắp đôi máy vẫn báo không dung tôi vẫn đánh sắp đôi vẫn là sắp đôi anh em nhá bảo cầu sắp đôi rất là dài không dung vẫn sấp đôi 4 tiếng sấp đôi liền này tôi mở tiếp này vẫn là sấp đôi này này chồng quân đèn vị vẫn báo ok hết nhá đã báo dung một dung một sang lẻ như này không cần biết ba đen ba trắng này mở này ba đèn này nhá rất là chuẩn xác luôn về cái bệnh số năm hai này không dung này kết tiếng cuối mặt vị sấp đôi đi đánh hẳn 10 tỷ luôn tôi mở bát này sấp đôi 10 tỷ ngay trong tay này đấy, đồ rất là chuẩn đối với khi anh em đấy, bố trí được cuộc chơi sân bãi và tiếp theo là tôi sẽ đi sâu chi tiết về cái bệ số và cái mẫu quân vị khi anh em đùa vào cuộc chơi cho tất cả anh em anh em nhé vừa rồi anh em đã thấy ờ, tôi sóc thử qua Đấy, trong 56 à, tiếng bạc thì đều là chuẩn xác 100% hết đối với cái bệ số mới nhất trong năm 2020 này tôi sẽ nói qua về cái ưu điểm của cái bệ số này cho tất cả anh em là đi chơi này nó sẽ đạt được hiệu quả yêu cầu cao đến cho toàn thể anh em đang đi chơi và tu thả ở môn chơi sóc cái bịp thì riêng với cái bệ số đây anh em có thể chôn được dưới nền đất nền nhà hay là anh em ấy, đào chôn xi măng vào hay có thể là ngâm nước thoải mái luôn vẫn có thể chơi được hết đối với bệ số này và vì à, chúng tôi đã xử lý qua với cái phần công nghệ mới nhất của cái năm nay thì đối với một bộ sản phẩm của nó chỉ duy nhất là một máy rung và một bệ và cũng là những mẫu quân vị không tang ờ, đối với cái máy rung thì không thể cái máy bịp nào có thể bắt được ví dụ như cái rung vạn năng này vừa lại tôi đã bật cho anh em xem không bao giờ bắt được cái nhịp rung của à, máy của tôi anh em nhé chỉ duy nhất là anh em đặt làm bao nhiêu con rung thì tôi đặt gần đấy con rung cho anh em để anh em có thể hỗ trợ cho anh em đi chơi và chiến thắng được thôi anh em nhé chỉ mấy anh em có thể cầm cái đồ này dùng trực tiếp trên người anh em và anh em đánh chuẩn xác lên đến 95 100 phần trăm và sẽ giới thiệu rằng đấy, cái dây này nó làm rất là dài để hỗ trợ cho anh em có thể lối được cái bo đấy, cái đầu bo mạch uh, chủ của nó ở trong cái hộp này sẽ giới thiệu ra cho anh em để có thể sạc pin này và cái uh, volume này cái chức năng chính của nó sẽ giúp cho anh em có thể điều chỉnh được cái độ cao và cái độ thấp khi anh em đi chơi anh em muốn càng cao thì anh em vặn sang phía bên phải vặn cái volume này sang phía bên phải càng cao thì cái máy của anh em nó sẽ được cái độ dày nó sẽ dày hơn ví dụ 30 40 hoặc là 50 phân khi mà anh em đi chơi với cái à, sân bãi à, đường trường cơ động nhất là món đồ này khi anh em tổ chức sân bãi trôn sâu dưới nền nhà của anh em và nó sẽ có đầy đủ hết là công tắc bật mở và sẽ sử dụng bằng sạc pin anh em có thể sử dụng là vừa chơi vừa sạc được đối với cái bệ số này anh em nhé và kể cả chiếc điện thoại 1280 này à, chúng tôi cải tiến này làm như chiếc điện thoại bình thường luôn điện thoại dung bình thường này anh em này Rồi, sử dụng bằng cái pin Nokia luôn anh em dùng thì anh em vẫn là sạc pin Đấy, sạc pin trên đầu nó khởi động thì bấm vào nút thăng thì cái đèn của nó sẽ được à, nháy trên màn hình là anh em có thể biết được là máy đang khởi động rồi khi mà anh em để bình thường để thẻ anh em để lên bát hay là để lên những cái vật gì nó cũng không bao giờ có tiếng kêu báo rung đối với cái đồ này anh em nhé cái đồ tinh vi nhất trong năm 2020 mà tôi muốn giới thiệu anh em bát và đĩa thì bát đĩa xanh chín 100% tôi khẳng định cho anh em còn anh em muốn test thử đến cửa hàng tôi cầm bát cầm đĩa đến cửa hàng từ thoải mái luôn còn tôi sẽ nói tiếp theo là về mẫu mã quân vị quân vị của nó thì sẽ là 100% là không tang anh em nhé quân vị là không tang 100% tôi soi đèn flash này soi đèn flash cho anh em đây anh em nhé hoàn toàn không có tăng tích gì ở trong mẫu quân vị này đây cho anh em có thể biết được này kẹp bốn mặt vị đây anh em nhé đó bát đĩa bát đĩa là xanh chín cho anh em có thể thấy được này đấy, không mẹ à, bảo nhà tôi sử dụng bát hình để uh, bịp anh em không uh, có chuyện đấy nhá bát xanh chín bát đĩa bình thường kể cả đĩa đấy và tiếp theo là tôi sẽ thử cho anh em là nam châm nam châm thử thì chắc chắn là một trăm phần trăm sẽ là không hút ngày nam đối với mẫu quân vị của chúng tôi đây tôi thử cho anh em là nam châm này đây là nhá thử sẽ không hút hoàn toàn Đấy, chống tất cả những cái thử thách ở trong dòng trong suối người ta từng thử qua về mẫu quân vị Đấy. hoặc là anh em có thể hơ lửa này thoải mái luôn khi anh em chơi xong thì người ta có thể bóc quân vị đây tôi trực tiếp tôi bóc luôn quân vị ra cho anh em xem này rồi nhá bóc quân vị ra nhá không có gì đấy trắng như bình thường luôn bóc vài lớp cho anh em xem luôn cho anh em chắc chắn rằng là quân vị không ta đó tiếp này đó anh em nhé quân vị của chúng tôi đây hoàn toàn là xử lý qua công nghệ không tan anh em này xế là thoải mái không hề có gì anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng tôi thử thoải mái luôn thì vừa rồi tôi giới thiệu đến cho anh em đây là cái bệ số mới nhất trong năm 2020 Đấy, đồ thì không thể đồ bịp nào để bắt được và quân vị thì quân vị không ta đánh được với cái khoảng cách rất là dài máy dùng này em dùng đúc trong người làm trên điện thoại rồi nên là không phải lo bị người ta phát hiện cực kỳ an toàn anh em nhé mô phỏng trên cái điện thoại và khi anh em mua hàng tại cửa hàng chúng tôi thì chúng tôi sẽ có cửa cơ sở cửa hàng rất là rõ ràng và chúng tôi sẽ có ấy, cái phiếu bảo hành cho tất cả anh em khi anh em mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi đồ thì nhà tôi có rất là nhiều đồ tôi cung cấp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 Xin chào tất cả anh em à, đã quay trở lại với kênh youtube của chúng tôi à, thì à, chúng tôi chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả những mẫu đồ chơi sóc đĩa bịp ở mọi miền tổ quốc cung cấp xỉ và lẻ cho tất cả những anh em là đang chơi và đang thua tà với môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhé thì có online chính và cơ sở chính của chúng tôi đó chính là tại gần bến xe mỹ đình hà nội và cơ, cơ sở thứ hai là ở bến xe miền đông sài gòn dành cho tất cả những anh em ở trong Nam có thể ghé thăm qua cửa hàng chúng tôi tham khảo qua về những mẫu đồ chơi hợp lý và mang lại à, những cái sự ưu ái đến cho anh em khi mà anh em sử dụng những cái mặt hàng của chúng tôi ngày hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em đó chính là một mẫu bát tàng hình phiên bản đặc biệt thì chắc hẳn là bát tàng hình không còn xa lạ với tất cả những em à, đang đi chơi bịp rồi khi mà anh em đi sử dụng cái mẫu bát tàng hình này đấy là những loại bát mới nhất hôm nay hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em đấy, vài những phụ kiện mới để khi mà anh em à, chơi cái mẫu bát tàng hình này nó có thể giúp ích cho anh em được những ở những cái sân suối, những cái sòng suối nào thì à, bát hoàn toàn là khi mà anh em sử dụng thì à, mẫu bát của chúng tôi hoàn toàn khi anh em soi không có tang soi thì sẽ hoàn toàn là 100% sẽ không có tang với tất cả những mẫu bát hiện nay của cửa hàng chúng tôi không như trước đây thì anh em soi đít thường thường là nó sẽ bị đen ở đít và bây giờ kể cả khi mà anh em đi chơi đấy anh em có vô tình anh em đập vỡ bát thì cũng không bao giờ nó vỡ phần đít này ra được bởi vì đít thì chúng tôi đã làm với công nghệ mới là khi đi đập bát nó sẽ không vỡ đít và một vỡ những cái thành ở phía bát à, sẽ vỡ thành anh em nhá và cũng như là khi mà vào các sòng giới ấy, thì người ta bây giờ xử thử thử đấy, trải nghiệm rất nhiều về bát thì mới có thể luồn vào trong cuộc chơi ví dụ như là ngâm hay là đun sôi trong cái nước nóng 100 độ C thì bát của chúng tôi vẫn có thể sử dụng được bình thường hay là bôi phấn rôm bôi mặt bôi mực lên cái phần à, viền bên trong của cái bát thì vẫn bôi thoải mái em nhé vẫn có thể sử dụng được bình thường và cũng có thể kho lửa đít bát kho lửa thoải mái luôn anh em nhé Đấy, không ảnh hưởng gì đến cái bát của chúng tôi bởi bát chúng tôi là phiên bản này phiên bản mới nhất rồi Đấy, chống chịu tất cả những cái khắc nghiệt nhất trong cái sòng trong sới người ta thử người ta test qua bát là xem là bát này có vẻ là bát đồ không Đấy, và khi mà anh em mua hàng thì chúng tôi sẽ dán một cái tem bảo hành cho anh em bảo hành bát thì bảo hành rất là lâu anh em có thể qua cửa hàng tôi tham khảo về những mẫu bát này anh em nhé thì bát thì là một bộ sản phẩm của nó bao gồm đó chính là một bát này một màn hình này và một bộ đế sạc và cái dây sạc mà khi anh em sạc không như trước đây thì anh em phải bấm châm kim vào cái phần đít của nó thì anh em mới sạc được đấy đó là hiện đại nhất bây giờ còn bát thì chúng tôi có thể làm ờ, trên rất là nhiều mẫu mọi bát như là bát nhựa tiếp tôi có thể làm hết anh em nhá bát nhựa bát sứ này khi mà anh em sạc pin ạ đây cái đế của nó này anh em bỏ ra đều nó sẽ chuyển sang màu xanh còn khi mà anh em đặt vào này nó sẽ chuyển sang màu đỏ anh em nhé là bát của chúng ta đang được sạc đó rất là công nghệ mới nhất khi bát đầy nó sẽ chuyển sang màu xanh đó thì ờ, nó sẽ có hai dạng một dạng là bát khi mà anh em úp đây khi mà anh em úp bát thì tự động đấy cái mắt bát nó sẽ lên còn loại thứ hai là anh em sẽ phải bấm điều khiển mốt khi mà em chơi là chơi điều khiển mốt nó sẽ tích được cái pin của anh em lâu hơn tiếng nào anh em bấm nó mới tối pin còn không bấm thì không mất pin anh em nhé khi bấm này nó hiện rõ lên cho anh em này ba đen anh em nhé đấy là cái dòng bấm khiển còn cái dòng tự động đây của tôi đây có hai dòng đấy, rất nhiều dòng cho anh em lựa chọn này tự động này anh em úp tự động nó lên luôn đấy, bây giờ thử trải nghiệm cho anh em này sóc thử qua bài ba tiếng nhé đầu tiên là tôi thử về cái màn tự động trước đây và cái loại thứ hai là anh em có thể bắt trên cái màn hình điện thoại của anh em này bằng cái cục wifi chỉ cần cái cục wifi duy nhất này đúc ở trong người khoảng cách rất là xa đây anh em nhé đặt dưới cho anh em xem này thì với sóc này sấp đôi anh em này mở này sấp đôi này anh em sử dụng bát tự động thì uh, khi mà anh em sóc xong úp bát xuống đấy, nó sẽ mở mắt trong vòng 2 giây 2 đến 3 giây rồi mắt bát sẽ tự động đóng lại anh em nhé thử lại cho anh em này vẫn là sấp đôi anh em này mở này xem rất là nét bởi vì mắt thường anh em xem thì không bao giờ có chuyện sai được đấy, tiếp theo là cái mẫu bát khiển này bát khiển thì anh em sóc thoải mái luôn không bao giờ khi mà anh em xong, này không bao giờ mắt bát tự động mở ra nhé. trừ khi là anh em bấm kẻ này khi tôi bấm kẻ này ba trắng anh em nhé. ba trắng này mở này đó ba trắng anh em nhé. nhìn được thì à, nhìn được tất cả trên mẫu mã quân vị khác nhau quân cốt quân bài quân tú quân đó anh quân quân màu anh em đều có thể nhìn được hết sóc trong thoải mái không bao giờ nhận màn hình lên trừ khi anh em bấm kẹp khi bấm khiển Đấy, thì màn hình nó sẽ nhảy lên màn cho anh em biết là ba đen này anh em này ba đen tôi mở này ba đen anh em nhá Đấy, cũng như là một bát tự động này úp xuống này đó ba đen tiếp tục này sấp đôi này anh em này sấp đôi anh em nhé tiếp tục này ba đen. cửa hàng của chúng tôi thì nhận bát đặt theo yêu cầu của anh em tùy theo mẫu mã nào trong sới mà khi anh em chơi anh em có thể chơi bằng những mẫu mã bát khác nhau ví dụ như là có hoa ở thành hay là mẫu bát đít với khác với những cái đít của cửa hàng chúng tôi thì anh em có thể đặt bát theo những yêu cầu của anh em đề ra hay, hay là anh em muốn đặt vào mẫu bát nào chỉ việc chụp ảnh gửi qua Zalo cho chúng tôi hoặc là có thể cầm đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để anh em đặt theo cái sản phẩm nhu cầu bát của anh em bát nhựa hay là mẫu bát gì anh em phải đặt được hoặc là anh em chơi tài xỉu bầu cua đặt lên à, cái lắp tài xỉu này hay là cái âu bầu cua to tôi đều có thể đặt được hết cho anh em Đây bát thì rất là nhiều mẫu bát đa dạng cho anh em lựa chọn Đấy, đến cửa hàng tôi thì rất là thoải mái còn là lưu ý rằng là khi mà anh em đi chơi cái bộ môn chơi sóc đĩa này thì hiện nay là rất là nhiều ở những cái trường hợp là những cái cửa hàng ấy, nó lừa rất là nhiều nên là anh em phải lựa chọn đúng cái cửa hàng nào có uy tín đồ nhiều thì tất nhiên là đi kèm theo với đó là cái sự uy tín của cửa hàng người ta bởi vì nhà người ta không uy tín thì làm sao người ta có thể làm ra nhiều đồ để phục vụ cho anh em nên anh em lưu ý nhé cứ đến cửa hàng nào to là anh em đặt chọn cái niềm tin của cửa hàng đó sắp đôi này mở sắp đôi này chuẩn thì lên đến chuẩn 100% khi anh em đánh bát hình bát này thì ờ, chơi được ấy trong cái vòng thời gian là từ 4 ờ, tiếng rưỡi đến 5 tiếng ba trắng này tôi mở này ba trắng này anh em nhé Đấy, khi anh em nhìn quen rồi kể cả trong khuôn đèn vị anh em vẫn nhìn được hết sắp đôi này anh em này trồng khuôn đèn vị này Đấy. Đấy, tôi vẫn nhìn chuẩn xác là 100 phần trăm đi đánh mắt hình thì lưu ý với anh em rằng là anh em đánh để tùy tiếng thì anh em đi đánh thôi chứ không phải là tiếng nào anh em chơi đấy là theo nguyên tắc mà khi anh em đi bịp người ta đấy, bịp quá thì người sẽ dẫn rất là dễ dẫn đến việc người ta bị phát hiện là anh em đang luồn đổ bịp và khi đó thì nó là cũng như là khi anh em đi chơi không an toàn thì vô tình người ta có thể đập vỡ bát đập có thể đập thoải mái luôn anh em nhé đập thoải mái riêng về cái mẫu bát của chúng tôi không bao giờ vỡ đít còn khi người ta cố tình cầm búa đập vụn đít thì nó cũng chỉ là những cái ấy, bo mạch trục rất là li ti nhỏ bé và nó đồng màu luôn với cái màu bát nên là rất là khó có thể phát hiện ra đâu anh em nhé còn tôi không dám khẳng định là bát ở đâu ấy một trăm phần trăm làm không có gì ở trong thì đó là không bao giờ có chuyện đó xảy ra khi mà anh em đi bịp phải có cái một phần công nghệ gì ở phần đít bát thì anh em mới có thể chơi được còn công nghệ của chúng tôi khẳng định là nhỏ nhất chỉ riêng công ty của chúng tôi mới có được Đấy, MK Casino anh em nhé đây thì tôi đã giới thiệu qua cho anh em đó chính là mẫu bát tàng hình rất là nhiều những mẫu màn hình khác nhau đa dạng những cái hình thức chơi khi anh em chơi ở khoảng cách xa khoảng cách gần có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua hotline là 0975 8049 hoặc liên hệ đấy qua vâng, cái hotline chính là chúng tôi khi anh em mua hàng thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho anh em đó chính là một cái thẻ bảo hành thẻ bảo hành của chúng tôi sẽ bảo hành cái sản phẩm của anh em tùy theo những sản phẩm anh em đặt mua ví dụ như bát đĩa hoặc là quân vị Đấy, chơi đồ quân có đồ quân đồ bát đồ bát đồ đĩa đồ đĩa anh em nhé video này tôi xin tạm dừng tại đây cảm ơn anh em đã theo dõi video của tôi